anh chị và các bạn tôi là Tam Nguyên trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị với các bạn các cái uh, hình thế cũng như là các cái bố cục trong cái không gian của cái phòng bếp thì uh, đang tiếp tục nội dung của cái chuỗi video về cái cách hóa giải tăng vận khí cũng như hóa giải các cái xung sát trong phòng bếp thì hôm nay thì uh, cũng nhân với câu hỏi của các rất nhiều những anh chị khi tham gia khi mà mà mà, mà xem cũng như là uh, tham khảo các cái video của tôi thì nó có cái nội dung liên quan đến là khi mà cái nhà bếp mà đặt trên cái khu vực sân thượng thì có làm sao không và đồng nghĩa với cả những câu hỏi như vậy thì anh chị cũng lại chia sẻ luôn là thế thì khi mà cái phòng bếp mà à, nhà bếp của anh chị mà đặt ở à, dưới à, tầng hầm thì có sao không rồi những câu hỏi là ừ, anh chị cũng đưa ra là, là thì như vậy thì cái cách vung tốt xấu của cái phòng bếp khi đặt cùng với cả không gian nhà ở với cả nó khi nó tách không gian nhà ở ra thì cái à, lợi à, cái được và cái không được à, và ưu về việc điểm và các cái biện pháp trong phong thủy để chúng ta xử lý các cái vấn đề đấy thì chúng ta có cái biện pháp gì để chúng ta tăng cường thúc đẩy tăng thêm cái tài lộc cho cái gia đình của mình không thì trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị hai cái khái niệm đầu tiên là chúng ta sẽ gặp được lại những cái khái niệm về chung hay riêng vào sau thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái ở sân thượng thì thực tế thì à, với cái nền tảng với cái nền tảng của phong thủy cổ thì trước đây thì ờ, các cái nhà ở khu vực bắc bộ bắc nam bộ hay nói chung ấy, thì người ta không có làm nhà lầu à, tức là người ta không có làm nhà lầu và người ta cũng không có có, có, có, có chỉ cái nhà một tầng thôi còn ở những cái nơi quán ăn đó, thì người ta lại à, à, thực hiện làm nhà những cái những cái nơi quán ăn hoặc là những cái nơi quán xá hồi xưa ấy, thì người ta vẫn hay để cái tầng bếp ở dưới cái tầng 1 nó có những cái lý do cơ bản như là một là ở dưới nó tiếp đất à, nên nhà là bếp nó mang cái hỏa khí nên hỏa thổ tương sinh thế nên cũng đem lại sự cát lành à, rồi người ta nói rằng là ở dưới bếp thì hệ thống thoát nước thì nó cũng sẽ tốt hơn à, vì hồi xưa thì cái công nghệ nước sạch nó không như bây giờ và ở trên các tầng bên trên thì để có một cái tầm view tốt thì à, người ta nhường lại cái tầm tốt nhất của cái khu vực nhà để cho cái, cái thực khách người ta thưởng thức cái không gian tuy nhiên thì giờ với cuộc sống hiện tại thì là cái cuộc sống hiện tại của chúng ta thì do là môi trường do là văn do là đất cát rồi thành thị chật hẹp cho nên là anh chị à, có nhiều khi có những cái mảnh đất anh chị chỉ có vài chục mét vuông bốn năm chục mét vuông anh hoặc ba chục mét vuông anh chị xây năm sáu tầng rồi anh chị sẽ à, bố trí cái bếp lên trên cao hoặc là khu vực tầng dưới anh chị làm kinh doanh anh chị cho thuê anh chị bố trí bếp ở cái đoạn à, lửng lơ rồi anh chị bố trí cái bếp ở lên hẳn lên trên tầng thượng thì hỏi rằng thì cái việc như thế thì nó có tốt hay không thì ờ, quả thực là như thế này đối với hệ thống kết cấu nhà tầng thì cái việc mà sau khi đã phân tầng trong ấy thì trong phong thủy thì người ta sẽ chia thành mỗi một tầng nó sẽ quản một cái ngũ hành khác nhau cho nên thành ra là thực tế thì cái việc mà sử dụng nhà tầng như hiện tại thì việc để bếp lên trên sân thượng thì nó không phải là tôi gọi là sân thượng thôi ý chúng ta muốn nói là để lên trên cái tầng cao nhất thì việc này nó cũng không đến mức là gây ra những yếu tố phong thủy nó có vấn đề gì cả à, tuy nhiên thì khi mà anh chị làm bếp ở lên trên cái tầng tầng thượng ấy thì chúng ta cần phải lưu ý một số các cái hệ thống cấp thoát nước cho nó thật là tốt chứ nếu không thì bếp là cái nơi mà chúng ta à, phải rất là nhiều rác à, cần phải bê sách rác từ trên xuống chẳng hạn thì cái việc mà những cái những cái tạp những cái khế rác đó thì nó sẽ làm cho là đáng ra là ở bên dưới thì vứt ra ngoài ngay đây chúng ta lại phải diễu tức là chúng ta mang nó một vòng một vòng từ trên xuống dưới theo tự nhiên nó ví dụ như là nó chảy ra nhà chẳng hạn hay nó rơi ra nhà chẳng hạn hay là nó nó nó nó nó, nó có mùi nó bốc xung quanh vào trong các cái phòng nó tĩnh ví dụ như là phòng khách thì ví dụ như là à, ví dụ như khách chẳng phòng khách hay phòng ngủ chẳng hạn à, thì điều đấy thì nó cũng không phải là một cái điều tốt cho nên là lưu ý rằng là à, cái việc mà vận chuyển các cái rác thải trong quá trình mà chuyển xuống là chúng ta cần phải để trong cái thùng kín hoặc là hộp kín hoặc là chúng ta làm một cái đường thoát rác riêng để chúng ta uh, xử lý cho cái việc mà chuyển vận chuyển rác xuống cái việc thứ hai đó là hệ thống cấp thoát nước cũng phải làm hết sức là cẩn thận bởi vì uh, nếu như mà hệ thống bếp nó mà bị ngấm nước thì sẽ làm cho toàn nhà chúng ta bị thấm rột và khi mà thấm rột như thế thì hoặc là bị ngấm mốc thì ngấm mốc đấy thì vô tình nó tạo ra là uế khí nó tạo ra những cái khí rất là xấu và chính những cái uế khí này những cái tạp khí này nó sẽ làm cho là cái căn nhà của anh chị nó có thêm những cái khí hư khí xấu và làm cho cái tài vận cũng như là, làm là sức khỏe của chúng ta đi xuống Ờ, ngoài ra ngoài những yếu tố về mặt kiến trúc đi trên ra thì cái việc mà bố trí bếp ở bên trên tầng thượng thì về cơ bản trong kiến trúc hiện đại thì nó không sao cả bởi vì rằng là mỗi một tầng khác nhau đối với cả phong thủy thì người ta chia thành các cái cục tức là đại cục uh, trung cục và các tiểu cục thì khi mà ở dưới cái không gian toàn bộ không gian xung quanh nhà mình thì gọi là đại cục còn đối với cả không gian tầng 1 thì người ta sử thông thường người ta dùng trung cục để người ta đặt để người ta tính nhưng mà bắt đầu từ lên trên tầng 2 trở đi là bắt đầu người ta tính tiểu cục chứ người ta không còn tính vào trung cục hay là đại cục nữa nên thành ra là khi mà cái bếp của anh chị để lên trên tầng thượng giải quyết vấn đề mùi ở nhà rất là tốt vì cái khí nó thoát lên trên đúng không ạ thì khi mà giải quyết về mùi về nhà tốt như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái phần ở bên trên thì à, chúng ta sẽ tính cái tiểu cục ở trong cái vị trí của cái phòng và cái không gian anh chị kê bếp mà thôi chứ không cần phải phải à, tính ra ờ, không phải là tính ra cái, cái không gian mà bên à, bên, ngoài của cả cái cái, cái, cái sàn nhà của anh chị nữa à, khi mà anh chị để bếp trên tầng thượng thì à, nên chị nên là lắp thêm thang máy bởi vì là nếu, anh chị không lắp trên thang máy thì nói thật là lười nấu thì cái bếp ít đỏ lửa ít đỏ lửa thì trong nhà nó sẽ không ấm áp nói chung là vì cực chẳng đã thì chúng ta cứ phải để bếp lên trên tầng thượng chứ nếu như mà hỏi là anh hỏi chị hỏi là có sao không thì tôi trả lời là không sao còn anh chị hỏi là thì thực sự nó có tốt không về cơ bản thì không thể tốt vào bên dưới được vì vốn là hỏa là nó tiếp đất thì để nó tăng sinh khí và nó tăng ấm áp cho chạch thì cho nên thành ra là để ở phần dưới thì nó về trăm đường điện nghìn đường điện hơn là khi mà cho lên bên trên bởi vì khi chúng ta có tiệc thuyết khách thì khách mà đi qua cái phần tĩnh trong nhà tức là phần nghi tĩnh ở trong nhà thì đó là cái ví dụ như phòng ngủ thì đều là phải đi qua hết tất cả các phòng nó không phải là cách hay tuy nhiên là, là trong cái hoàn cảnh bắt buộc thì chúng ta bố trí theo một không gian như vậy thì cũng không có vấn đề gì cả ngoài ra thì ờ, có một cái trường hợp nữa đó là cái bếp mà bố trí ở lửng lơ ở giữa nhà tức là tôi gọi là bố trí vào đoạn trung cung tức là anh chị ở tầng 1 anh chị có thể để xe cộ anh chị đã bắt đầu đến lửng đến tầng 2 anh chị làm bếp hoặc là anh chị uh, uh, làm uh, tầng 1 tầng 2 tầng 3 anh chị cho thuê tầng 4 anh chị vào làm bếp tầng 5 tầng 6 anh chị ở chẳng hạn thì uh, thông thường thì nó có hai trường hợp mà nó có những cái trường hợp cơ bản như vậy thì uh, nếu như mà anh chị mà bố trí bếp ở đoạn ở trung cung tức là đoạn lửng theo trục đứng của nhà thì uh, trên cái vị trí của cái phòng bếp đó thì anh chị cũng lưu hết sức là lưu ý Ờ, trên phòng bếp đó chỉ cần phải hết sức là lưu ý là là là cái hệ thống nó không có để kê giường ngủ hoặc các phòng thờ hoặc là các không gian mà ở trên cái không gian của cái phòng bếp đó ngoài ra thì ờ, ngoài ra thì cái hệ thống xử lý về mùi ở cái đoạn mà trung cung thì cũng rất là là là là là, là, là quan trọng để nó tránh cái mùi lúc nào bếp lan ra khắp cả nhà hay sao mà nói về phong thủy mà tôi đã nói rất là nhiều về mặt kiến trúc tôi nói rất là nhiều về xử lý hệ thống rác tôi nói rất nhiều về mùi tôi nói rất nhiều về không gian tôi chỉ bảo cái đây thầy gì cần gì để bảo à, tự nhiên kiến trúc sư tự nhiên gia đình chúng tôi sẽ biết làm cái đấy nhưng thực tế là tôi mà không dặn thì chị thông thường hay làm sai bởi vì rất là đơn giản này thôi bản thân ấy là cái mùi bản thân cái mùi nó gây ra là cái ô khí à, cái mùi nó gây ra những cái những cái khí hư khí xấu rồi bản thân là cái âm cái cái, cái ngấm cái ẩm cái mốc thì tất cả những cái đấy đều gây ra những cái trường sinh học rất là xấu mà nếu như mà cách cục của anh chị nó có đẹp đến mấy nó giống như là cái người ở trong bụng trong thì bên ngoài khỏe mạnh nhưng ở bên trong thì cái tim gan kèo phổi đều bị mắc bệnh cả thì ừ, không thể nào mà bảo là kiến thiết một cái tập thể hình để cho nó có thể khỏe được lên nó đẹp bên ngoài chưa chắc bên trong đã, đã, đã là đẹp là bên trong chưa chắc là khỏe cho nên là phải vẫn phải nhắc nhở anh chị cái vấn đề này còn uh, cái việc mà nếu như mà có trong trường hợp anh chị bảo là à, nếu thay vào rằng là bếp đặt trên như thế thì bây giờ em đặt dưới hầm có được không Đấy, à, đặt dưới hầm được không thì về cơ bản thì à, trong trường hợp mà bếp đặt dưới hầm thì uh, bạn bất đắc dĩ thì cũng uh, cũng, không nên bởi vì khó đặt dưới hầm bởi vì là nếu đặt dưới hầm thì hệ thống thoát nước của anh chị nó nằm ngang lên trên hệ thống thoát nước của của của của, của, của, của sàn ở bên trên cho nên là anh chị múc nước thải đổ ra ngoài hay dùng máy bơm bơm ra ngoài cho nên là cái hệ thống đấy cũng rất là khó mà để mà cũng thông thường người ta sẽ không để dưới hầm nếu anh chị làm à, nhà xe bên dưới anh chị gọi là trệt tức là cái tầng thấp chứ không đào hầm xuống và làm bếp thì nó cũng không phải là cách hay vì là đào âm thẳng xuống như thế thì cái bếp thường xuyên nó bị hàn khí nó bị lạnh cho nên này ra là nó cũng không phải là cái cách tốt nên là để bếp ở trên cái mặt sàn à, là tốt nhất à, sau đó thì chúng ta có thể để lên trên sân thượng và lơ đặt ở giữa thì xếp thứ ba còn nếu mà xuống dưới hầm không nên tôi nói thẳng luôn là không nên và nếu để như thế thì cũng khó các biện pháp phong thủy có khắc phục được vì cái bếp vốn tính nó dương hỏa mà trong đó chúng tôi để hẳn xuống đến âm thổ thì nó cũng sẽ bị hao khí và nó sẽ làm cho là cái không gian dưới đấy nó không không được tốt cho nên anh chị lưu ý lại về cái không gian của cái khu bếp thì để chúng ta có được biết và có được cái cách để chúng ta xử lý cho nó có được những cái cái cái cái cái, cái, phần uh, đem lại được sự cát lành à, đối với cả bếp mà đặt ở đoạn trung cung thì anh chị à, chắc chắn có một cái pháp khí mà bắt buộc chúng ta phải sử dụng trong cái đoạn này là chúng ta phải sử dụng cái hồ lô hòa hợp hoặc hồ lô ngọc bích hoặc hồ lô hòa sát tùy theo là cái trường hợp của anh chị nó như thế nào bởi vì đoạn ở trung cung thì nó cần có một cái pháp khí thu khí để nó đảm bảo cho cái khí khát lành trong cả nhà trong phong thủy người ta sử dụng rất nhiều hồ lô vì tính của nó là tính không nó cát và đem lại sự bình an cho nên mình chỉ có thể sử dụng cái pháp khí này để chúng ta có thể ứng dụng trong cái việc mà hóa giải những thế xấu hoặc là những cái thế của bếp mà không được cát lành cảm ơn anh chị đã luôn tin tưởng và theo dõi các cái video của phong thủy tài nguyên